chẳng thể đến gần bởi vì em mong anh lãng tự nhanh hơn đợi vòng tay nhưng tại sao lỡ một chiếc váy có hai cách mặc mọi người đã thử chưa ban đầu mình thử cái này có mỗi một kiểu thôi Nhưng mà không nha cái tay áo có thể mang hay không mang cũng được chiếc váy này mình review khá là nhiều nên là rồi. không có nói qua nữa nhá dây có thể điều chỉnh tùy theo mọi người bên trong có thêm lớp lót nên là không sợ bị ngứa hay dặm đâu đông như thế chứ mang lên trẻ cực kỳ cái phần tay rời này thì mọi người có thể mang hay không mang cũng được thử nhá là con gái thì phải thử dịu dàng bánh bèo đi một chút cứ như đàn ông biết thì làm sao mà có người yêu được đó là người ta nói còn tôi thì không cách nào mà chả chơi như em váy siêu siêu bánh bèo tiểu thư mà tôi cầm trên tay đây phải rất là dày dặn và khó nhăn cầm lên đầm tay làm mít tay áo được bo chun lại sau lưng còn có thêm cái xếp nữa nhá bèo đằng trước trong tiểu thư cực nhưng mà có một điểm đó chính là size S mà tôi mang vẫn bị rộng ngực nó hơi bị hở ấy đằng trước được đính ngọc trai mà em váy này dày dặn cực biết bao nhiêu là lớp trong như vậy thôi cho mang lên chụp ảnh tiểu thư là mấy? em bộ ảnh của mình này